Elmo mái chiếu thiên thiên nhất thế giới. Tập đoàn Techno Horizon là một tập đoàn toàn cầu lớn trên thế giới với ba công ty chính là Elmo, Chunichi Suwa sản xuất về camera và Tietech thiết bị điện tự động, có trụ sở chính tại Tokyo. Được thành lập năm 1921 tại Nhật Bản, công ty Elmo kinh doanh chính trong hoạt động sản xuất thiết bị giáo dục cung cấp các giải pháp giảng dạy thông minh cho các phòng học, đặc biệt là sản xuất sản phẩm máy trình chiếu vật thể. Mọi sản phẩm của Elmo đều được thiết kế chuyên nghiệp với nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm của các kỹ sư hàng đầu. Trải qua gần 100 năm phát triển, Elmo hiện nay là một công ty hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực sản xuất thiết bị giáo dục và cung cấp giải pháp giáo dục thông minh. Thị trường của Elmo đã có mặt trên toàn thế giới với các chi nhánh ở các khu vực châu Âu, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Dubai, Thái Lan, Trung Quốc và đến bây giờ là ở Việt Nam. Welcome to Army Company Limited. Công ty Á Mỹ được thành lập từ tháng 11 năm 2003 và đã trải qua hơn 15 năm hoạt động và phát triển, trở thành một trong những nhà cung cấp đồng bộ các vật tư thiết bị máy văn phòng cũng như các thiết bị giáo dục là nhà phân phối, đối tác tin cậy của nhiều hãng máy văn phòng nổi tiếng trong nước và thế giới như Epson, HP, Canon, Ricoh và là đối tác nhà phân phối thiết bị máy văn phòng độc quyền của các hãng lớn trên thế giới như Hanpe, Hàn Quốc, Jadi, Malaysia, Misaka, Nhật Bản, Greenrich, Đài Loan. Công ty Á Mỹ cũng đã xây dựng rất thành công các thương hiệu như XP Pro, LPT, My Toner, Polytone, các thiết bị máy văn phòng như máy in nhiệt và đầu đọc mã vạch EcoPrint, màn máy chiếu EcoScreen, tạo được niềm tin và chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng. Công ty Á Mỹ hiện nay đã có 3 chi nhánh trên 3 miền, Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, có các đại lý phân phối và bạn hàng, đối tác trên toàn quốc. Với kinh nghiệm dày dặn trong hoạt động kinh doanh lĩnh vực máy văn phòng và thiết bị giáo dục, công ty Á Mỹ đã hợp tác và cung cấp được giải pháp giảng dạy tiên tiến cho nhiều trường đại học trên cả nước như Đại học Kiến trúc, Đại học Bách khoa, Đại học Y Hà Nội, vân vân. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực máy văn phòng và thiết bị giáo dục, công ty Elmo đã tin tưởng giao cho công ty Á Mỹ là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm máy chiếu vật thể Elmo tại Việt Nam Bắt đầu từ ngày hôm nay, công ty Á Mỹ chính thức trở thành một trong những mắt xích phân phối sản phẩm máy chiếu vật thể Elmo trên toàn thế giới. Elmo là thương hiệu sở hữu rất nhiều sản phẩm có ưu điểm vượt trội với ứng dụng đa dạng từ học tập, giảng dạy, nghiên cứu, trình diễn, quảng cáo. Các sản phẩm của Elmo hiện đại nhiều tính năng như hỗ trợ output video HDMI, độ phân giải lên đến 4K, độ phóng đại từ 2 cho đến hàng trăm lần, hỗ trợ cả zoom quang và zoom số, truyền dữ liệu cực nhanh với chuẩn USB 2.0 và 3.0, các tính năng giúp tương tác thuyết trình tuyệt hảo như lật hình ảnh, điều khiển từ xa, tương thích với nhiều định dạng audio microphone, nhiều tính năng hình ảnh video cao cấp như time-lapse, slow motion, phơi sáng, có thể tương thích với nhiều thiết bị màn hình như TV, máy chiếu, màn LED và rất nhiều ưu điểm vượt trội khác. Các sản phẩm của Elmo phù hợp với nhiều mong muốn của khách hàng từ cơ bản tới những tính năng chuyên sâu trong giáo dục, nghiên cứu, thuyết trình, y tế, vân vân. Các sản phẩm của Elmo được cải tiến liên tục để luôn phù hợp và dẫn đầu trong công nghệ máy trình chiếu vật thể. Elmo 高品質な製品の需要が高まっているマーケットだと考えていますでその中でですねアミー社はあのプロジェクターですとかプロジェクタースクリーンあとはコナーとか教育関連設備の販売に10年間の経験と実績を持っている会社でありまして、まあ、そういった、あのー、アミー社がですねベトナム全国に販売のネットワークを構築していますでこの販売ネットワークはですね非常に 教育関係のあの学校とかと良い関係を築いていますので、そこと協業できることは、弁護士にとって非常にポイントになると思っています。これからの計画ですね。はい。あのー、まず今回の開催したセミナーなんですけども、まあ、これによってですね、ぜひ来場してきた皆さんに、ビジュアルプレゼンター、またエルモというものに興味を持っていただいてですね、 あの次にはぜひ製品を触ってもらいたい、まあ、この後この後ろでも触っていただけますのでぜひ触っていただいてどういう製品なのかを知ってもらいたいと思います今回のセミナーは北部地域と中部の地域を主にターゲットにしたセミナーになっていますけどもまずこの北部と中部の地域で実際の学校の先生方にですねあの機械を触ってもらいたいのでファミー社の営業マンが 実際に学校に行ってデモンストレーションとさせていただきたいと思います。まあ、そういった中でどんどん製品のフィードバックとかもいただけると思いますので、そのフィードバックを活かして、よりベトナムの先生方、ベトナムの授業に合った製品作りというものもしていきたいと思っています。次にですね、あの、今度は南部の方でもセミナーを開きたいなと思っていますので、そういう南部の地域でのマーケティング活動もどんどん発展させていきたいと思っています。本日はありがとうございました。シンガモン Elmo, connecting minds.